Kính thưa toàn thể đại chúng, cúng dường hay là bố thí đều là cái việc cho ra. Nó là cái hành vi cho ra. Bố thí tức là cho ra. trong đó thì có cúng dường, cho ra mà với cái người trên ấy, thì mình gọi là cúng, là cúng dường. Với cái người dưới mình gọi là bố thí. Ừ. Thế thì cái bố thí cúng dường á, thực sự nó nằm trong cái đạo lý cho và nhận thưa đại chúng cho và nhận ở trên đời này chúng ta cùng suy gẫm mà xem vạn vật hình như nó đều có cái sự cho và nhận cả Đấy, có cái sự cho nhận à, đại chúng thấy nghe không? mặt trời thì cho chúng ta ánh nắng vào đấy cây cối thì nhận ánh nắng mặt trời rồi cho ra hoa trái Đấy. tất cả mọi cái và nó đều có một cái sự cho nhận có lẽ nó là một cái đạo lý tuần hoàn trao đổi ở trong cái vũ trụ pháp giới này chẳng có cái gì mà lại không có sự trao đổi cho nhận cả nếu mà một vật không có cái sự trao đổi thì người ta gọi giống như là vật chết ấy vật chết ấy ừ. thầy nhớ có một cái bài hát mà nhạc sĩ Hoàng Long sáng tác cho các cháu thiếu nhi đấy. À, trong bài hát đấy có mấy cái lời này cũng rất hay. Cho những sớm ban mai là ánh nắng bình minh và cho những đêm trăng đẹp là chị hằng tươi sinh cây cho trái và cho hoa sông cho tôm và cho cá đồng ruộng cho bông lúa chín chim tặng lời gieo ca cái bài hát ấy rất hay bài hát thì hình như cái tựa đề của nó là là bác hồ người cho ta tất cả đó ừ, đấy cho các cháu thiếu nhi hát và à, bài hát rất là vui nhộn nhưng mà thực sự cái bài hát ấy cũng cho chúng ta thấy một cái đạo lý và đấy chúng ta thấy ở trên cuộc đời này đấy vạn vật trong thiên nhiên mà còn cảm giác như là biết cho biết nhận và biết dâng hiến đấy mặt trời cho ánh nắng không có ánh nắng thì chúng ta chết cây cối cũng chết hết à. Thế, cây cối nhận được ánh nắng từ mặt trời thì lại cho cho hoa cho cho trái cho đời à. mưa thì cho nước xuống suối xuống khe suối khe thì lại đem nước ấy cho sông sông đem nước ấy cho ra biển biển thì lại lại cho hơi nước bay lên làm mây rồi dạ đấy cứ tuần hoàn như vậy nghèo Đấy. vạn vật chúng ta cảm thấy nó đều có cái sự cho nhận trao đổi Đấy. thế còn loài người chúng ta thì sao thưa đại chúng loài người chúng ta vì chúng ta khác với muôn vật chúng ta có ý thức chúng ta biết suy nghĩ à, chúng ta hơn đấy, hơn các loài vật à, hơn những cái vật tự nhiên này thế nhưng mà khổ nỗi chính chúng ta biết suy nghĩ này này và chúng ta lại có những cái suy nghĩ gọi là mê lầm chấp ngã à, chúng ta suy nghĩ mà chấp ngã đấy. cái đấy nhà phật mình gọi là vô minh đấy vô minh chấp ngã chấp cho rằng là có ta có tôi và có những cái của tôi và chúng ta đều muốn cho cái tôi của mình nó to ra nó lớn mạnh lên nghe không đấy cái mà mê lầm của chúng ta là thế thế cho nên chúng ta thường có khi là không nghĩ cho ra cho ra sợ như là mất cái tôi của mình nó nhỏ bé đi mà chúng ta thường lại thích nhận về vào nhận về giữ lấy bám chặt lấy nghe không? cái gì là của mình mình giữ cho chặt nghe không đấy không muốn cho ra và muốn cho cái của mình nó to lên lớn lên nữa cơ đấy cái đấy là cái bệnh mà cái mê lầm chấp ngã của chúng ta của loài người chúng ta đấy à, chúng ta chấp ngã dữ lắm đấy, cho nên mà trong pháp giới này thì vạn vật nó đều biết cho biết nhận đấy, đấy chúng ta thấy wow. hòn đá wow. hòn đá buổi sáng nó nóng nó nhận ánh nó mặt trời nóng tối thì nó tỏa nhiệt ra cho mọi người được ấm và wow Ờ, hòn thạch quang buổi sáng nhận ánh sáng đến tối nó phát quang lên tự nó phát sáng cho những vật xung quanh nó còn biết đáp trả như vậy thế nhưng mà người chúng ta nhiều khi đấy do mê lầm do ngã chấp cho nên chỉ biết nhận về không biết cho ra và muốn nhận về thật nhiều và giữ cho thật chặt cho cái bản ngã của mình củng cố cho cái bản ngã của mình đó con người chúng ta lại như vậy đấy thưa đại chúng đấy, như vậy đấy thế thì nó có lợi ích gì không thưa đại chúng ừ. nếu chúng ta mà không biết cho cho ra à, chỉ biết nhận về thì thế nào mà cuộc đời này sẽ ra làm sao sẽ ra làm sao à, toàn là những người chỉ biết nhận về không biết cho ra không biết giúp ai bao giờ thì cuộc đời nó ra làm sao thầy kể một cái câu chuyện vui cho đại chúng cùng nghe đây là câu chuyện vui thôi nhưng nó cũng nói lên được cái đạo lý có hai cái vong hồn ở dưới âm phủ sắp sửa được đến cái ngày mà đi đầu thai thế thì hôm ấy thì à, quỳ sứ dẫn hai vong hồn đến trước điện của diêm vương hai vong hồn này thì một vong hồn rất là to khỏe và một vong hồn thì yếu đuối mảnh khảnh yếu đuối hãy đi đến thế thì quỷ sứ dẫn đến trước điện diêm vương và đưa vào thì mới quỳ xuống lễ Diêm Vương. Ừ. Thế Diêm Vương bảo hôm nay là cái ngày sẽ cho hai ngươi đi đầu thai, nghe không? Thế nhưng mà có việc thế này, cho các ngươi được chọn lựa. Nghe không? cho các ngươi được chọn lựa. Một ấy, là có vong hồn sẽ đầu thai làm cái kiếp người là chuyên cho đi. Thế còn một vong hồn ấy, thì sẽ được đầu thai làm kiếp người chuyên nhận về <laughs> đó giờ cho hai người sẽ chọn lựa nhé. một là đầu thai làm người mà cho đi hai là đầu thai làm người nhận về nghe thế thì khi mà nghe diêm vương nói thế thì cái anh chàng vong hồn to khỏe cái bản tính ngày xưa là thích hưởng thụ ham ăn chơi thì thích hưởng thụ anh nghĩ là nhất khoát mình phải xin với diêm vương để đầu thai làm kiếp và nhận về chứ <laughs> anh khởi tâm thế thế và ngay lúc ấy thì diêm vương quăng cái thẻ bài ra hai cái thẻ bài và đấy ngươi nào nhận được thẻ nào thì sẽ phải đầu thai theo kiếp ấy nghe không <laughs> đó đầu kiếp ấy thế thì là cái anh to khỏe cái vong hồn to khỏe là nhanh chân chạy lên là anh chụp luôn cái thẻ bài là đầu thai kiếp người nhận về nghe không? anh ta cầm chặt trong tay thế còn cái vong hồn mà mảnh khảnh kia thì yếu hơn chạy lên thì đành phải cầm cái cái thẻ bài làm đầu thai làm kiếp người cho ra anh ta cũng hơi hơi buồn buồn một chút thế nhưng sau anh này thì trước đấy lúc ở trần gian có được tu học phật pháp cũng biết mà thôi thì cho ra cũng tốt và mình giúp được ai cũng tốt nghe không? mà được làm người là quý rồi nghe không? được làm người là quý rồi chứ không ở trong địa ngục này khổ lắm thế là và anh ta cũng cũng bằng lòng cầm cái cái thẻ bài đầu thai làm kiếp người cho ra sau khi mà hai người đã nhận xong rồi thì diêm vương mới gọi lên bảo đâu các ngươi tiến lại đây <laughs> nghe không <laughs> ta sẽ quyết định để cho đi đầu thai ai là nhận thẻ bài đầu thai làm người cho ra à, thì là cái anh mảnh khảnh ấy trình lên bảo được nghe không? diêm vương bảo được ngươi á, ta sẽ cho ngươi đầu thai thành một phú ông giàu có nghe không và có tâm quảng đại hàng ngày ấy, đem tiền của đi giúp đỡ cho người nghèo khổ nghe không <laughs> đấy thế còn á còn ngươi chỉ sang cái vong hồn to khỏe ngươi là nhận cái thẻ đầu thai làm người nhận vào phải không sẽ cho người đầu thai làm một tên ăn mày <laughs> để mà chuyên được nhận của mọi người bố thí cho lính đâu vào thực thi mệnh lệnh ngay và cho hai người đi đầu thai <laughs> thưa đại chúng cái người cho ra đó thì lại được làm phú không để mà có của mà cho ra thế còn cái người muốn nhận vào thì lại làm thành anh ăn mày nghe không câu chuyện cũng rất là vui thì kinh thưa đại chúng cái chỗ này á tuy là câu chuyện vui mà thầy nghĩ nó cũng rất là đạo lý chỗ này nghe không để nói là ở trên cuộc đời này chúng ta cũng thế phải biết cho ra nghe không? nếu chỉ cái gì cũng nghĩ vơ về cho mình và không tốt đâu không hẳn đã được lợi ích những cái người nhìn như vậy là họ rất là thiền cận vào cái nhìn của ngã chấp của ích kỷ tham lam và không từng biết mở rộng bàn tay cho nên người ta nói sống ở trên đời phải với bàn tay rộng mở chứ bàn tay lúc nào mình cũng nắm lại thế này thì sống với ai được và cuộc đời nó sẽ đen tối biết bao thưa đại chúng đó thế cho nên ấy, trong ngôn mới có câu gì nhỉ sởi lời thì trời cho so đo thì trời lấy lại cái người sởi lời mở lòng ra thì trời lại cho còn mình so đo mình keo kiết thì trời lại lấy lại ở đời nó thường lại như thế đấy cái người tâm ích kỷ thì họ cứ nghĩ cho là mất bố thí là mất cúng dường là mất mà đúng thật bố thí là mất đi mình cho tiền cho của đi là mình mình hao đi thật à, Đấy, họ thấy trước mắt như thế họ nghĩ là mất mát là thiệt thòi cho nên chẳng bao giờ một đời trong họ họ biết bố thí cho ai giúp đỡ cho ai biết cúng dường không biết bao giờ vì họ chỉ nhìn thấy cái trước mắt wow. nhưng mà đúng là họ thật sự họ đã lầm ở trên đời này chúng ta biết không có một cái gì là mất đi hẳn đại chúng thấy không đấy chúng ta học cái định luật bảo toàn rồi wow. có cái gì là mất đi đâu không một cái gì mất đi cả năng lượng cũng không mất đi vật chất cũng không mất đi nó chỉ chuyển hóa thôi thế và đặc biệt tâm linh của chúng ta lại càng không mất đi tâm linh thì càng không bao giờ mất đi Đó. vật chất không mất mà tâm linh cũng không mất thế thì cái chuyện chúng ta cho ra sao lại bảo là mất được không phải là mất đâu họ chưa thấy chưa nhìn xa chưa thấy sâu cho nên họ nghĩ như vậy mà họ nghĩ như vậy đó chính vì thế thì hôm nay để củng cố thêm cái lòng tin của đại chúng với lời Phật dạy thì Thầy chia sẻ với đại chúng cái chủ đề cúng dường Phật và chúng tăng được phước báu mà thông qua một câu chuyện về một cái anh chàng nghèo anh biết cúng dường làm phước nhé đại chúng cùng lắng nghe Câu chuyện này là một câu chuyện từ thời Đức Phật còn tại thế. Thời Phật còn tại thế, có một chàng trai rất nghèo, cha mẹ mất sớm. Chàng trai con nhà nghèo, cha mẹ lại mất sớm. Cô đơn, đói khổ, lang thang, kiếm sống bằng nghề làm thuê. Nghe không? Đấy. Để chúng biết là thời Đức Phật thì Ấn Độ vẫn bốn giai cấp. Nghe không? cái giai cấp cùng đinh ấy, thủ đà la thì nghèo khổ lắm và cho đến cái giai cấp thương buôn ấy, phệ xá đấy cũng vẫn rất nhiều người nghèo cái giai cấp thủ đà la thì cực khổ lắm rồi còn giai cấp gọi là thương buôn cũng rất nhiều người nghèo khổ chứ không phải ai cũng được giàu có buôn bán nhỏ thế thì chàng trai này xuất thân trong cái giai cấp phệ xá này nghèo rất nghèo khổ bố mẹ lại mất sớm mồ côi cha mẹ lang thang sống bằng cái cuộc đời làm thuê, quốc mướn. Thế vì thời đó là Phật đang tại thế, cho nên là giáo lý của Đức Phật ấy cũng được lan truyền khá rộng trong nhân gian rồi. Thì chàng trai này mới nghe có người người ta nói rằng ở trên cung trời đao lợi rất là sung sướng. Nghe không? Đấy, người dân hồi đó vì có Đức Phật, họ có, có một cái niềm tin rất là chắc thật Đức Phật nói rằng là có cõi trời đấy. Chúng ta chết hết ở cõi người này, chúng ta có thể tái sinh vào sáu cõi, trong đó có cả cõi trời. Nghe không? Và mọi người tin chắc vì Đức Phật nói là ai cũng tin, không ai nghi ngờ. Như chúng ta bây giờ mà nói là có cõi trời hay là có cõi âm chết rồi là còn vong hồn cũng khối người không tin. Nghe không? Đấy. Đấy, qua câu chuyện chùa chúng ta đầu năm rồi đấy nhiều người ta không tin là có vong hồn có vong linh không có vong linh báo oán không có họ không tin Đấy, họ chỉ tin cái trước mắt thôi Nghe không? tin cái gì trước mắt mà cái gì mà mắt họ thấy cơ Đấy. Đấy. còn nhiều những cái mà mắt mình không thấy nhưng nó vẫn tồn tại wow. đại chúng đều biết cả rồi wow. các loại sóng các loại từ trường nó vẫn tồn tại đấy thôi Đấy. có nhiều cái mà mắt người không thể thấy mắt của những cái con vật nó lại thấy đấy thế nhưng vì thời đức phật ý, thì đức phật là bậc đại thánh trí tuệ siêu việt cho nên ngài đã nói là ai cũng tin mà tin chắc thật luôn như là mình thấy luôn á thế cho nên dân người ta đồn nhau nghe phật nói là trên cung trời đau lợi rất là sung sướng nghe không cõi trời đau lợi hay còn cõi trời trời ba ba mà vua trời là ông đế thích đấy ngọc hoàng đế thích đấy rất là sung sướng nghe không? rất sung sướng thế thì chàng thanh niên nghèo khổ này nghe thấy thế vì nghèo suốt ngày đi làm thuê cuốc mướn để kiếm ăn à, thế, thế mới nghe thấy ai đó người ta nói cho mình câu ấy, thì chàng rất là tin và lại nghe người ta nói rằng cúng dường cho Phật và chúng tăng thì sẽ được sinh lên cái cõi trời đó nghe không <laughs> đấy nghe người dân người ta nói chuyện với nhau mà cúng dường cho phật và chúng tăng thì sẽ được sinh lên cái cõi trời đó thế là anh ta rất là thích vì nghĩ cuộc đời mình quá khổ nghe không? khổ từ lúc sinh ra cha mẹ thì lại chết sớm chẳng anh em gì cả lang thang đói khổ thế này ước gì mà mình sau này được sinh lên trời nghe không? Đấy. Thế thì thưa đại chúng, ờ, cái mơ ước mà sau này mình được sinh lên trời ấy, nó cũng giúp cho chúng ta có thêm cái niềm tin vào sự sống. Dạ. Chúng ta cũng muốn sống, tức là nhìn cái tương lai của mình mà nó sáng sáng á, thì chúng ta cũng còn còn muốn sống, còn hy vọng sống. Thế mà nhìn mà nghĩ tới tương lai mà nó tối thui ấy, thì nhiều khi ta không muốn sống. Nghe không? Cho nên ấy, Phật giáo cũng như tôn giáo có cái hay là giúp cho người ta có được đức tin, có được niềm tin vào, vào tương lai. Cái đó rất là quý. Cho nên Thầy cũng có thể nói là chưa biết là Phật Pháp cho chúng ta cái gì, nhưng cho chúng ta niềm tin. Đấy là cái điều đã rất quý rồi. Nghe Chúng ta không biết là được cái gì, nhưng mà được niềm tin, có niềm tin, có chỗ dựa. Cái đấy là cái điều rất là hạnh phúc chứ không phải không? Thì người ta nói mất niềm tin là mất tất cả. Đấy, mất tất cả. Thế thì chàng trai nghèo này nghe người ta nói như thế là biết rằng cúng dường phật và chúng tăng là được sinh lên cái cõi trời đau lợi ấy chàng ta rất là vui rất là mong mỏi thế thì anh ta cũng muốn sinh lên cõi trời lắm mặc dù bây giờ mình đang nghèo khổ nghèo, nhưng mình tin mình hy vọng mình sẽ mong mỏi làm sao sau này mình hết cái kiếp này mình sinh lên cõi trời đó nghe, cõi trời đó thế thì anh ta mới đôn đáo đi hỏi mọi người anh ta đi hỏi mọi người anh ta hỏi mọi người rằng à, này các bác phải dùng bao nhiêu tài vật mới có thể cúng dường cho Phật và chúng tăng được. Nghe Phải dùng bao nhiêu tài vật thì mới được cúng dường cho Phật và chúng tăng. Đấy. Đấy. Thì thưa đại chúng, thì cúng dường bao nhiêu? Đó. Là cúng dường được cho Phật và chúng tăng. Đấy cúng dường phật thì một mình phật thì dễ rồi nhưng mà còn cả chúng tăng đại chúng biết là đi theo đức phật của chúng ta đức thích ca của chúng ta thường thường là có hơn một nghìn chư tăng chư ni nghe không? đấy trong kinh thường hay nói là một nghìn hai trăm năm mươi vào đấy chư tăng đại chúng đi theo đức phật đấy. ở trong tinh xá kỳ hoàn cũng thế đủ chỗ cho cả hơn một nghìn tăng chúng ở à đó có cả giếng nước có cả hồ tắm có đủ hết ạ ai đi đất phật rồi mà đến chỗ này rồi đều thấy hết ạ các tinh sáng ngày xưa rất là lớn vì đi theo phật lúc nào cũng trên một nghìn tăng chúng Đấy. thế thì bây giờ anh chàng nghèo này anh muốn cúng dường cho phật và cả chúng tăng cơ nếu cúng dường riêng phật thì dễ nghe không? nhưng mà còn cả hơn nghìn tăng chúng này thì thì phải bao nhiêu nhỉ phải bao nhiêu thì mới đủ đấy cũng lo chứ Đấy. Giống như Phật tử mà muốn cúng dường chư Tăng của chùa mình thì cũng phải xem là bao nhiêu chứ. Nghe không? để các thầy cũng được một bát cơm chứ. Đấy. Bây giờ đó thì cái người hàng xóm ấy mới nói rằng thế này, phải cỡ 30 lượng vàng mới có thể thiết hội cúng dường trai tăng được 30 lượng vàng. Trong kinh này thì nói là lượng nhưng thầy nghĩ chắc nó cũng chỉ chắc giá trị bằng một chỉ của mình thôi, nghe không? 1250 tăng chúng thầy cứ tính về tính như thời giá bây giờ đi nghe không? cho cúng mỗi thầy ăn bữa thật là thịnh soạn nhất là khoảng trăm nghìn thì chắc nó cũng khoảng độ 125 triệu có phải không 125 triệu thì 30 lượng thì chắc đúng rồi Đấy, chắc mỗi một lượng này chắc bằng một chỉ cơ mình bây giờ tức khoảng ba cây vàng ba cây vàng được khoảng 120 triệu nghe thì đủ cúng Phật và và chúng tăng 1.250 vị đấy <laughs> đại chúng ấy cũng là lớn đấy chứ lớn lắm đấy chứ với một người thế là rất lớn ừ. đủ một bữa chay viên thôi chứ không phải là chay tăng chay tăng còn phải tứ sự nghèo còn thuốc men mền nệm y áo ừ. đây chỉ là một bữa chay viên cúng dường phật và chúng tăng đấy thế thì chúng ta thấy ờ, cái bác hàng xóm bác nói là phải cỡ phải 30 lượng tức là 30 chỉ vàng thì mới đủ được thiết một cái hội cúng dường cho Phật và chúng tăng, ờ, gọi là tùng tiệm. Đấy. Thế thì chàng thanh niên này mới nghĩ bây giờ làm cách nào đây? Thôi quyết định mình bây giờ mình sẽ đi tìm đến cái nhà nào có điều kiện mình làm thuê. Khi ấy anh đi ra chợ để xin làm mướn. Ở gần bên chợ có một vị trường giả rất là giàu có. Anh đến đó gặp vị trường giả và xin làm mướn, tức là làm thuê cho vị trường giả này ông trường già này ông mới hỏi thế ngươi có thể làm được những việc gì chàng trai mới đáp việc gì tôi cũng có thể làm được tôi xin làm công cho ông ba năm Nghe ông trường giáo mới hỏi thế ngươi muốn lấy bao nhiêu tiền thì chàng trai mới đáp tôi muốn lấy ba mươi lượng vàng dạ, ba mươi lượng vàng gọi ba cây vàng cho nó dễ thì vì trường giả nghe anh này nói việc gì cũng làm được liền mướn anh ta làm việc. Và chàng trai này đúng vốn là một người đoan chính, ngay thẳng, nên ông giao cho anh bày bán các thứ vàng bạc, đồng thiếc. Anh bán được lời gấp bội bình thường. Đây cũng là cái duyên của anh ấy. Nghe không? Ở Ấn Độ thì đại chúng biết đấy, hầu hết ấy, làm ăn buôn bán toàn là đàn ông hết thôi. Đấy. Đàn bà chẳng phải làm buôn ăn buôn bán gì cả ra chợ toàn thấy đàn ông bán hàng thôi nghe không thế thì chàng trai này ấy, xin làm thuê cho ông trưởng giả này và nhà ông này rất giàu có ông này là có những cửa hàng bán vàng bạc thế thì giao cho chàng trai này đứng bán vàng bạc vì à, chàng trai này tính rất là ngay thẳng rất là thật thà và lại chắc là cũng là có cái duyên phước đấy cho nên là bán hàng thì rất đắt hàng đại chúng thấy có mỗi người có duyên đúng không có người bán hàng rất đắt hàng mở hàng ra là khách người ta xô đến rồi đuổi đi không hết thế nhưng có người mà bán hàng thì ra trèo kéo vời khách vào người ta lại bỏ đi <laughs> đấy là cái duyên đấy mỗi người có cái duyên cái duyên tức là cái phước của người ta cái phước người ta thế thì chàng trai này được cái duyên như vậy cho nên là trong một thời gian anh bán được lời gấp bội những cái ngày trước đây ngày tháng đã đủ nên trường giả liền giao cho anh số vàng nói trên đủ ba năm thì ông trưởng già ông mới trả công cho anh đúng bằng ba cây vàng nghe không ba cây vàng thì chàng trai này phấn khởi lắm nghe không nghĩ rằng là mong ước của mình sẽ được toại nguyện à, mong sẽ được toại nguyện bây giờ mình sẽ thiết hội để cúng dường trai viên lên đức phật và chúng tăng thế thì ông trưởng giả ông hỏi thế ngươi được vàng rồi vậy ngươi dùng làm việc gì thì chàng trai mới đáp tôi muốn cúng dường lên đức phật và chúng tăng ông trưởng giả ông mới nói được ta sẽ phụ giúp với ngươi trợ cấp cho ngươi các thứ bồn đựng gạo bột mì làm đồ ăn ngươi đi thỉnh đức phật và chúng tăng cho ta thế thì cái ông chủ này cũng tốt nghe không vì tại sao ông lại tốt với chàng trai này? Vì thấy chàng ấy làm việc rất nhiệt tình, rất chân thật, nghe không? đứng đắn. Chứ mà đứng ở cửa hàng bán vàng cho ông mà lại ăn cắp nữa thì thôi thôi, nghe không? Rất là đứng đắn, rất là trung thực, à, rất trung thực. Cho nên là ông rất quý, mà khi được vàng á, thì chàng trai này lại nói với ông là tôi dùng tiền này để tôi thiết trai cúng Phật và chúng tăng, chứ không phải dùng tiền này để về mua nhà mua đất không phải không phải dùng cho cho mình mà lại muốn được cúng phật và chúng tăng nó rất là thiện tâm nghèo tức là ông thấy được cái, cái, cái hào tâm của chàng trai này từ đó ông lại càng càng quý cho nên ông bảo thế thì được ông sẽ phụ giúp với chàng trai này ông cho mượn à, nồi <laughs> niêu bếp đĩa các thứ rồi cho cả bột cả gạo cả mì các thứ để mà chàng trai làm một cái trai hội cho nó thật đàng hoàng đấy thì chúng ta thấy thì sống ở đời cũng thế nha. chúng ta sống với ai mà người ta thấy được mình chân thành mình tốt thật sự thì người ta cũng sẽ khởi cái tâm tốt với mình người ta sẽ giúp đỡ mình nghe có rất nhiều người đi làm ô xin ấy, đại chúng thấy đi làm ô xin một cuối cùng thì gia đình nhà chủ quý như là là ruột thịt vậy đó quý như ruột thịt quý lắm thầy cũng đã gặp những trường hợp ấy rồi vì cái vị oxy này ở trong nhà nhưng mà rất là tốt, rất trách nhiệm, rất thật thà. Chủ đi vắng cũng thế, không trộm cắp, không có tơ hào một cái gì, rất ngay thẳng, rất thật thà. Thế là ông chủ cũng rất quý, và rất là quý, coi như là là ruột thịt ấy. Ông giúp đỡ, lại giúp cho con cái có chỗ công ăn việc làm nữa. Đấy, ở đời nó vẫn thường như vậy đấy thưa đại chúng. Thế còn ta mà ở <laughs> ăn trộm, ăn cắp, phải không? đánh con của chủ thì người ta lại cho đi sớm đấy đấy cũng là những cái nhân quả thế thì sau khi mà được ông trưởng giả ông giúp đỡ rồi chàng trai này rất phấn khởi nào trai phạn đã sẵn sàng hết rồi bây giờ thì anh ta lên đường đi đến tinh xá để thỉnh đức phật và chư tăng Đấy, đến tinh xá kỳ hoàn để thỉnh Đức Phật và chư Tăng. Đến nơi gặp được Đức Phật Đức Phật mới nói với tất cả chư Tăng nên đều nhận lời thỉnh cầu của chàng trai. Đức Phật dạy cho tất cả, truyền cho tất cả chư Tăng nên nhận lời của chàng trai này. Nghe không? Đấy. Thì thưa đại chúng, ờ, cái luật mà khi đến thỉnh Tăng á, thì thường là à, một vị thí chủ đến thỉnh Tăng, thỉnh mấy vị Tăng, thì đến bạch với vị Tăng chi sự ở trong chúng. Á. Nghe không? là bạch thầy chi sự hôm nay nhà con có việc à, nhà con có việc này việc kia con muốn được thỉnh năm thầy hay mười thầy đến nhà con để à, làm lễ à, tụng kinh chú nguyện và cho chúng con được cúng dường sớt bát cúng dường thì bạch với thầy chi sự thì thầy chi sự sẽ cắt đặt ở trong chúng nghe không? ai đi là quyền của thầy chi sự đấy ai đi quyền sự thế cũng có những vị thí chủ đến thì cứ phải xin là thỉnh cái thầy lớn cơ con xin thỉnh thầy lớn này cơ thầy a thầy b là những thầy lớn ở trong chúng cơ còn mấy chú tiểu là con không thỉnh nghe không thế thì chúng ta trước đây đã được học rồi đức phật dạy đấy khi thỉnh tăng mà phân biệt tâm như thế thì phước báu không lớn nghe không? cứ đến bạch thầy chi sự còn tùy thầy thầy cắt cử ai đi thì phước báo ấy bằng phước báo của cả một đại tăng đấy một đại tăng đấy, chứ còn nếu mà ta thỉnh riêng đấy gọi là biệt thỉnh thầy nào cụ thể thầy nào thì phước báu lại không lớn phước báu lại không lớn nha cái việc mà thỉnh tăng cúng dường lại như vậy đó đấy. thế thì ở đây đức phật à, nói với tất cả chư tăng là tất cả chư tăng nên nhận lời à, bạch thỉnh cúng dường của chàng trai này mà hơn một ngàn chư tăng đấy thưa đại chúng đức phật ở ngay phòng của ngài còn tất cả chúng tăng đều nhận lời mời của chàng trai này hôm đó lại đúng vào ngày tiết nhật ngày tiết nhật có thể là một ngày bắt con trai à, hay là một cái ngày lễ à, đặc biệt nào đó cho nên ấy, dân chúng mọi người đều mang dâng các đồ thức ăn uống đến chỗ chúng tăng rất là nhiều này đúng cái ngày hôm ấy là cái ngày tiết nhật là cái ngày mà có lễ trọng trong dân chúng thế cho nên dân chúng người ta lại làm làm thực phẩm dâng lên cúng dường Phật và chúng tăng rất là nhiều. <laughs> Đấy, thưa đại chúng. Đấy. Mọi người cúng dường lên chúng tăng rất là nhiều, chúng tăng đã ăn no. Vì vậy, lúc đi đến nhà của trưởng giả, khi mà chàng trai tự mình sất cơm, thì vị thượng tọa mới nói thế này, sớt ít thôi con ạ. Nghe không? Đấy, nhé. tức là chư Tăng ôm bát ấy, đi khất thực và vâng, thì dân chúng ta cúng cúng trước rồi rất là nhiều rồi đấy. thế và số lượng ấy là chữ tăng ăn là no rồi đấy ăn là no thế thì khi mà đến nhà của ông trưởng giả này á, vì cái chàng trai này làm thuê cho ông trưởng giả mà và thiết hội cúng dường tại nhà ông trưởng giả thế thì đến nhà ông trưởng giả thì chữ tăng bát cũng rất là nhiều rồi cho nên ấy, vị thượng tọa thủ chúng á, mới nói với lại cả cả chàng trai với này, gia đình ông chủ là thôi sớt ít thôi nghe sớt ít thôi chứ tăng no rồi đấy nghe <laughs> sớt ít thôi mọi người tất cả chư tăng đều lần lượt nói rằng sớt ít thôi à, sớt bát ít thôi nghe không đầy rồi no rồi sớt nữa không không được nữa đấy và từ chúng ta thỉnh thoảng sớt bát cũng dường chư tăng đấy à đấy, các thầy thì cũng lượng theo sức của mình à, bên tăng thì ăn khỏe hơn thì các thầy là đồng ý sớt nhiều hơn bên ni các sư cô ăn yếu hơn thì các cô bỏ sớt ít thôi một thìa cơm là đủ rồi nên ờ, tăng thì các thầy bảo hai thìa cơm nghe Đấy, thế thì có những người thì thấy sớt ít là cũng buồn đó nghe mình hôm nay hì hục lấu từ sáng đến giờ mang lên cúng mà các thầy lại nhận mỗi tí thế này cũng buồn lắm buồn Thế thì chàng trai này cũng thế, nghe thấy vì thường tọa thủ chúng và hết thầy chư tăng, ai cũng bảo sớt ít thôi, buồn lắm chứ. Mình ba năm đi làm thuê, nghe không? vất vả, khổ nhọc, hôm nay thì háo hức vào để mà thiết lập một cái cái trai hội này để cúng dường. Thế mà các ngài đến các ngài lại thọ có mỗi một tí ti này, buồn lắm. Thế là anh ta mới khóc anh ta ảo não than thở ba năm cay đắng để được cúng dường một bữa cơm này những mong chúng tăng thọ thực ta mong cầu được sinh lên trời như vậy chắc là không được sinh rồi nghe không nghĩ là <laughs> mình không được sinh rồi <laughs> chán <laughs> cũng buồn nghe không ờ, rất là tâm rất là thành nên thưa đại chúng thành lắm đấy không được sinh rồi anh ta bèn đi đến bên đức phật và bạch với phật thế này Dạ. Dạ, đức phật ấy, cũng đi mà anh ta đến với phật anh ta than thở với phật này đại chúng thấy đúng là thời đó rất là hạnh phúc có phải không có gì là gặp phật thưa hỏi được ngay dạ, anh ta than thở anh bạch phật này kính bạch thế tôn chúng tăng không ăn đồ ẩm thực của con cúng dường như vậy sự nguyện cầu của con chắc chắn không thành tựu rồi con buồn lắm nghe không <laughs> con buồn lắm đấy anh ta anh lên anh bạch phật thế buồn lắm thì đức phật mới ôn tồn nói thế này thế các ngài có ăn một chút ít chứ à, phật hỏi lại thế các ngài cũng có ăn một chút ít chứ Đấy. thì chàng trai em nói tất cả chúng tăng đều ăn rất ít đức thế tôn ạ à. à, tất cả các chư tăng đều ăn rất ít vì thầy nào cũng bảo sớt cho ta một ít nữa thôi nghe một ít thôi à. anh ta khẳng định là các thầy có nhận có ăn mà ăn rất ít thế thì đức phật mới nói thế này này con giả sử chúng tăng không ăn gì cả thì nguyện của con cũng thành tựu huống chi họ có thọ thực chút ít thì sao mà lại không thành tựu nghe không đấy đức phật nói đấy kể cả là chư tăng không thọ thực của con đã nhận sự cúng dường của con mà không thọ thực của con à, thì con vẫn được thành tựu cái nguyện của con huống hồ các ngài còn thọ thực một chút ít nữa đấy nhà thế cho nên ở đây á, các phật tử qua cái câu này các phật tử hiểu để mình ứng dụng vào cái việc của mình mình cúng dường lên chúng tăng chúng tăng đã nhận rồi đã hứa khả nhận rồi là mình được phần phước của mình nghe không? ví dụ thầy nói ví dụ ngày rằm tháng 7 chẳng hạn đạo tràng nào cũng lên cúng dường cũng làm đồ ăn cúng dường làm sao bụng thầy ăn hết được có mỗi một món chấm mút một tí cũng không thể hết được trăm món đấy nghèo thế thì có thể là có những đạo tràng những phật tử cúng dường món của mình các thầy không ăn đến không ăn đến rồi có khi buồn khổ ảo não khóc đấy. nghèo đấy thế nhưng mà bụng các thầy thì có hạn làm sao ăn hết được <laughs> không thể ăn hết được cái trăm món cúng dường nó không ăn hết được đấy. đấy thế thì các phật tử yên tâm ở chỗ này đức phật dạy dù các ngài không thọ thực của con thì con vẫn được cái phúc báu thành tựu được cái nguyện cơ mà huống hồ các ngài có thọ thực nghe không Đấy, như vậy cái sự cúng dường ở đây mà thành tựu đó chính là cái sự chấp nhận của chúng tăng nghe không? khi các ngài đã hứa khả nhận sự cúng dường của mình rồi là mình được cái phước báo ấy rồi thưa đại chúng nhé chứ không phải đợi các ngài thọ thực nghe không? cứ mong các thầy phải ăn bằng được á, nghe À, thì nó không đúng cái đạo lý này đấy chàng thanh niên nghe phật nói như vậy thì rất vui mừng trở lại chỗ dọn đồ ẩm thực bấy giờ chúng tăng đã thọ thực xong liền trở về thế thì chư tăng đến nhà trưởng giả thọ thực xong rồi trở về và khi thọ thực xong thì bao giờ các thầy cũng chú nguyện, cầu nguyện cho Thí Chủ được phước báo mà những cái nguyện thiện của mình sẽ được thành tựu. Đó. Thì khi ấy có 500 vị khách buôn họ đi biển về, vào trong thành để tìm kiếm thức ăn. Lúc ấy là thời đói kém, chẳng ai cho ăn cả. Thì lúc ấy lại có 500 cái vị lái buôn họ đi biển về họ vào trong thành xá vệ để mà để mà mua đồ ăn nhưng mà thật sự là cũng không có hàng quán để cho ăn và cũng không ai cho ăn cả 500 vị lái buôn bị đói bị đói tiền thì có của có mà bị đói đấy thưa đại chúng thế cho nên là có những lúc tiền không làm gì được cả nghe không? vào cái lúc đói thì một cục vàng cũng không bằng một bát cơm nghe không? bát cơm nuôi sống được chứ cục vàng không nuôi sống được mà, đấy. thế cho nên các cụ nói là hạt cơm là hạt ngọc là cũng đúng quý hơn ngọc đó. Ừ. thế thì có người mới nói với 500 vị thương buôn này thế này có con của ông trưởng già kia hôm nay mở trai hội đấy chắc hẳn ở đó có đồ ăn đấy nghe không? họ thì nghĩ là chàng trai này là con ông trưởng giả vì làm thuê ở nhà ông mà đấy. thế họ bảo là hôm nay là tôi thấy phật và chúng tăng đến nhà ông trường giả để thọ nhận có trai hội cúng dường đấy do con ông trường giả đấy ông cúng dường đấy thì mọi người hãy đến đấy xin có khi là có thức ăn đấy nghe không cũng giống như chùa mình ấy, khi mà làm khóa tu như thế này này hay là đại lễ gì rất nhiều du khách phật tử họ đi đến chùa à, thế mọi người mách nhau mà cứ vào đấy xin cơm đấy là có cơm ăn đấy mà chùa mình thì thoải mái nghe không? chỉ khi mà hết cơm thôi chứ còn còn cơm là ai đến cũng cho ăn hết không có tiếc gì cả. Thế thì 500 vị à, thương buôn này nghe người kia mách như vậy mới đi đến nhà ông trường giả. Thì khi họ đến nhà ông trường giả, họ xin ăn, thì họ được chàng trai mời ăn và họ rất hoan hỉ. Nhà 500 khách buôn đều ăn uống no nê, tất cả những người đi theo đều được no đủ cả. Tức là vì chàng trai này thiết trai cúng Phật rất là lớn đấy, đại chúng thấy những 30 lượng vàng ba cây vàng để làm cơm thì cũng là lớn nghe không? mà Phật và chúng tăng chỉ nhận có một chút thôi cho nên còn thừa rất là nhiều thừa rất nhiều cho nên là 500 ông khách buôn này là vớ bấm <laughs> đến là đến là được ăn no nê thoải mái thế thì sau khi ăn xong ấy, thì người khách buôn cuối cùng cởi một viên ngọc trị giá một trăm lượng vàng ờ, để tặng cho này một trăm chỉ vàng tức là mười cây vàng người trưởng đoàn cởi một viên ngọc trị giá một ngàn lượng vàng đưa cho chàng trai này họ rất là giàu phải không? họ những ông thương buôn này rất là giàu ờ, rất là giàu ừ. còn những năm trăm khách buôn còn lại thì người nào cũng cho chàng một viên ngọc người thì cho chàng cái bồn bằng đồng người cho cái bình bằng bạc đó. họ rất là giàu tài sản rất nhiều chắc là họ đi biển về họ được của cải rồi buôn bán nó được thế bây giờ về lại lại được người cho ăn này họ mà ở đây thầy cũng nghĩ là phúc báu của chàng trai này là chính đấy nhưng mà chàng trai khi mọi người cho thế thì chàng đều không dám nhận chàng không dám nhận chàng lại chạy đến bạch với đức phật vì nghèo mà đại chúng thấy đang nghèo như thế này nhìn thấy của cải cũng sợ chứ cũng sợ thế này chúng mình đang nghèo này giống như mình nghèo nhưng chúng sổ số có sợ không đại chúng không sợ <laughs> nó sợ lắm. tự nhiên là có hàng chục tỷ mấy chục tỷ sợ lắm không biết là thế nào cũng hoảng á thế là anh ấy đến anh ấy chạy đến bạch phật mới bạch thế này bạch thế tôn là <laughs> bây giờ những cái vị thương buôn này vì cho con nhiều tiền nhiều của thế này thế nào con không dám nhận đâu thế thì phật mới bảo này con đó là quả báo tạm thời con hãy nhận đi để hết khổ về sau chắc chắn con cũng sẽ được sinh lên trời đừng sợ hãi Nghe không? Đức Phật nói, đây là cái quả báo của con đấy. À, con nhận đi. Ở đây vậy, quả báo tức là kết quả báo đáp. Do con cúng dường Phật và chúng tăng, cho nên con được cái quả này đấy báo đáp đấy đây là quả của con à, con nhận đi cho nó hết khổ và con còn chắc chắn được sinh sinh lên trời đấy đó thế thì thưa đại chúng chúng ta thấy chàng trai này đúng là rất là may mắn nghe không được à, cúng dường vào ruộng phước điền bậc nhất có cả đức phật và lại chúng tăng thanh tịnh toàn là những bậc thánh tăng thôi cho nên phước báu trổ quả ngay tức thời nghe không? đang từ thân phận nghèo khổ mà trong một ngày chuyển hóa luôn đấy có cả hàng trăm cây vàng như thế hàng bao nhiêu viên ngọc như thế nghe không? ai cũng tặng cho thế thì cái này chính là vì sao để chúng đúng là cái phúc của chàng trai này sau khi mà cúng dường cho phật và chúng tăng và được phật nói rõ cái phước báo, nghe không? thì tâm của chàng trai rất hoan hỉ nó mở ra nghèo này chúng thấy có khi chúng ta đấy khi mà chúng ta cho ra chúng ta bố thí hoặc chúng ta cúng dường xong mà với cái tâm chân thành ấy, thì tâm mình rất hoan hỉ sau khi mà được quý ngài nhận cho rồi là tự nhiên lòng mình nó rất hạnh phúc rất hoan hỉ rất sung sướng đấy cái sung sướng ấy từ trong tâm mình nó toát ra mà toàn thân sung sướng hân hoan đấy là cái phúc đấy thưa đại chúng ừ. chưa nói đâu xa nhưng mà cúng dường xong rồi được các ngài nhận cho rồi tâm mình tự nhiên rất hoan hỉ đó ai đã từng thật tâm bố thí chân thành bố thí chân thành cúng dường đều có cái cảm nhận này nghe không? cái người mà keo kiệt tham lam chưa từng bao giờ biết bố thí cúng dường họ không bao giờ được hưởng cái hạnh phúc này cái hạnh phúc của người cho ra của người bố thí người cúng dường và bản thân thầy lúc chưa đi tu cũng thế lúc ấy còn là một anh cán bộ rất nghèo ở viện máy hôm ấy thầy đi về thì thầy thấy một bà cụ bà ăn mày chắc cũng khoảng ngoài 80 bà nằm bẹp ở cái cổng của khu tập thể mà cụ lại còn người lại còn bị lở loét nữa thế thầy về thầy mới nấu cơm nấu cơm nước xong xuôi rồi thế thì mới sới bát cơm đầy đặn thức ăn đầy đủ mang xuống cho cụ cả đũa cả thìa cả nước canh cho cụ và xuống còn đỡ cụ dậy cụ mệt cụ nằm bẹp ở đấy mời cụ ăn rồi còn xúc cho cụ ăn mà đại chúng biết ý, khi thầy xúc cho cụ ăn từng thìa từng thìa cụ ăn ấy, thì mình cảm thấy lòng mình nó nó hạnh phúc mỗi thìa cơm là lòng mình cái hạnh phúc nó trào lên rất là hạnh phúc rất sung sướng đấy. cho nên thầy mới thấy là người bố thí người cúng dường là sinh phúc báu là thế tự tâm mình được hoan hỉ Đấy, cho nên là cho ra biết cho ra biết giúp đỡ lại là hạnh phúc chứ không phải không cái người mà không từng làm như vậy họ không thể cảm nhận được cái hạnh phúc này nói thì cho nên họ bảo là cho thì mất chứ được cái gì nghe không nhưng họ đâu biết là cho lại là được nghe không đấy chính ngay cái tâm mình nó được hưởng cái phúc lạc ngay trong tâm rồi Thế cho nên chàng trai này có lẽ sau khi cúng dường chúng tăng và Phật rồi thì tâm của chàng ấy rất là hạnh phúc, nó hỷ lạc toàn thân, nó hân hoan toàn thân. Cho nên ấy, khi gặp đoàn thương buôn này, chàng hoan hỷ bố thí thức ăn cho họ. Với một cái tâm như vậy thì chính cái tâm đấy nó lan tỏa ra khiến cho tất cả 500 vị thương buôn này cũng hoan hỷ, nghe cũng hoan hỷ, không thấy tiếc gì của nữa. Đấy. Thế nhưng một cái người tham lam á, thì lại khiến cho người khác sinh tâm tham lam đại chúng thấy không ờ, thầy vẫn hay kể cái câu chuyện mà trên mâm cơm á, có cái đĩa thức ăn ngon mà anh nào cũng nhăm nhăm gắp cho mình anh này gắp thì tiện anh kia cũng nhăm nhăm thế còn người này gắp nhường cho người kia thì người này lại nhường người kia thì cả mâm cả mâm đều vui đấy đại chúng nghe câu chuyện này, đôi đũa của người trời rồi đấy nghe không? đôi đũa người trời nó dài hơn đôi đũa của người trần gian chúng ta nghe không? làm vì sao ở trên trời á cái mâm nó lớn lắm thì cái người ngồi ở đầu này người ta gắp thức ăn gắp cho cái người đằng kia nghe cho nên cần đôi đũa dài Đấy. thế còn người trần gian chúng ta dùng đũa ngắn để gắp vào bát mình cho nhanh <laughs> không gắp cho người gắp vào bát mình đấy nó là như vậy câu chuyện nó cũng rất là vui nhưng nó nói cái đạo lý khi mà chúng ta đều biết san sẻ và có yêu thương có tấm lòng san sẻ thì mọi cái rất là tốt. Trong mâm cơm ai cũng biết nhường nhịn ai thì ăn rất là ngon, không? ăn rất là từ tốn. Thế còn vào mâm là chỉ muốn mình được món ngon gắp cho mình thì cái bữa cơm ấy thật sự ăn rất mệt mỏi lại chúng thấy không có vui gì cả người ta ăn thức ăn mà còn ăn cả niềm vui nữa cơ nghe chứ không phải chỉ là ăn thức ăn đó thế cái người dài thì chỉ biết ăn thức ăn mà không biết ăn niềm vui mà chúng ta phải phải ăn được cả niềm vui mới là quý. Thế thì sau khi mà Đức Phật nói như vậy thì chàng trai này rất là phấn khởi, hạnh phúc nhận cái số tài sản do 500 vị thương buôn này tặng cho mình. Thế thì cái vị trưởng giả mà thuê chàng trai này làm thuê đấy lại không có con trai, có mỗi một cô con gái thôi thì vị này á, sau đó lại hoan hỉ cả cô con gái cho chàng trai này <laughs> từ đó mà chàng trai này lại trở thành một ông chủ rất là giàu có thế rồi trong thành xá vệ lại có một ông trưởng giả nữa giàu có bậc nhất mạng chung mà cái ông trưởng giả bậc nhất này này lại không hề có con thừa kế không có con cái gì thừa kế cả thế thì cái luật của thời đó đó người không có ai thừa kế thì tài sản sung vào công quỹ quốc gia nhà vua là thu hết thế nhưng mà vua ba tư nặc thì nghe đến cái chàng trai nghèo này này chàng trai thanh niên nghèo này thấy như vậy bây giờ thì ông mới lại à, đem tất cả gia nghiệp của cái ông trưởng giả giàu nhất trong thành này giao cho cho chàng và giao cho cái chàng trai này Ờ, đấy người ta gọi giống như làm làm cái ông trưởng khố giàu có nhất ấy. đấy và thưa đại chúng á, chàng trai này bây giờ trở thành một cái người giàu có nhất trong cái thành này đấy nghe không? nhất trong cái thành xá vệ này rất là giàu có đức phật mới nói đó mới là quả báo tạm thời còn quả báo thực thì sau này sẽ đầy đủ ờ, chàng trai này còn được phước báo sinh lên trời nữa cơ đấy thế thì kính thưa đại chúng đây là câu chuyện ở trong kinh à, Tạp Bảo Tạng, Đức Phật nói về cái phước báu khi một người biết thành tâm cúng dường Phật và chúng tăng. À, thì cái câu chuyện về cúng dường được phước báu Phật tử chúng ta ai cũng biết rồi. Nghe Nhưng hôm nay chúng ta cùng chia sẻ để chúng ta mới thấy cái người họ không có lòng tin, họ không được học Phật Pháp thì không bao giờ họ nghĩ cho ra họ đâu có nghĩ đến sự cúng dường đâu có nghĩ đến sự bố thí họ tuyên truyền ở đời này chả có ai tốt cả không nên giúp đỡ ai không nên cho ai cái gì cả nhưng chúng ta học phật pháp mới biết và phước báo nó thật sự sinh ra từ chính cái tâm thiện hảo của mình nghe không? tâm tốt lành của mình đấy là lẽ chân thật cho nên ấy, qua cái bài kinh này cái câu chuyện của chàng trai này không? thì thầy mong tất cả các phật tử vững lòng tin với tam bảo vững lòng tin với dụng phước điển tam bảo không? những lời đức phật dạy biết bố thí biết cúng dàng biết san sẻ giúp đỡ biết yêu thương đó là tinh thần của người con phật không? chúng ta không sống ích kỷ không chỉ sống cho riêng mình không chỉ biết sống cho cho mỗi mình mình nghe mà ta biết bên cạnh ta còn có biết bao người cần sự giúp đỡ và chúng ta biết tích lũy phước báu cho mình trong đời này và đời sau. Nghe không? Thầy xin ờ, chúc đại chúng à, tinh tấn tu tập để gặt hái được nhiều phước báu đời này và muôn kiếp về sau.